Chúng ta sang ví dụ 1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta một phân số? Tập trung như thầy này. Đầu tiên, A là âm 3 phần 7. B là âm 2,5 phần 4. C 7 phần 0. D 5 trên 0,5. Các em tập trung cho thầy. Đầu tiên ở như A là âm 3 phần 7. Vậy các em nhìn đây này. A trên B đúng không em? A của thầy bằng âm 3, B của thầy bằng bằng 7. Vậy âm 3 và 7 là thuộc Z chứ các em? Thuộc Z rồi đúng không nào các em nhỉ? Đúng không? Âm 3 và 7 là hai số nguyên. Trong đó âm 3 là nguyên âm, 7 là nguyên dương. Được chưa nào các em? Tiếp theo này, em để ý này. 7 của thầy đã khác không chưa? B khác không. Vậy 7 của thầy đã khác Khác không? Vậy cho nên âm 3 phần 7 ở đây của thầy chính là một phần phần số. Đúng không nào các em? Tiếp theo nhá. Đến B này. Thầy có này. Âm 2,5 phần 4. Thì nhìn vào phân số này này. Ta có A cụ thể Nhìn vào cách viết này này. Thầy có A là âm 2,5. B cụ thể là 4. Thì thầy thấy này. Âm 2,5 không phải là một số nguyên. Không thuộc Z.